bên thưa quý bà con của bác, Minh Toàn đang có mặt à, trong à, khu du lịch Hà Long Bay của thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. À, đây là Minh Toàn đang đi à, vòng phía ngoài của cái khu vui chơi giải trí. À, đây. Thông báo là từ ngày mùng 5 tháng 10 năm 18 bãi tắm săn World tạm thời đóng cửa để cải tạo và nâng cấp dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trường hợp tự tắm biển hoặc tổ chức các hoạt động trên bãi biển tắm mà không thông báo hoặc xin phép ban quản lý. Rất mong quý khách thông cảm. À, mùng 5 tháng 10 từ ngày mùng 5 tháng 10 là đóng cửa bãi tắm và quý khách à, mà tự tắm là đi cái gì là không chịu trách nhiệm Đây là phía bên trong của Hà Long Bay vào thời điểm bây giờ Và bên à, phải chúng ta một bức tường Đấy là cái bức tường mà kéo dài Kéo dài à, và bao quanh cái khu à, vui chơi giải trí của Hà Long Bay nhanh phết chứ nhỉ đấy xuống ờ, xuống khu này là được rồi đấy đây là cái lối vào bãi tắm đấy, bây giờ thì ờ, chỉ là một số cái đoàn khách nhỏ nhỏ hoặc là một ờ, vài cái gia hộ gia đình thì xuống biển thôi còn như Minh Toàn quan sát thì để mà xuống bãi tắm giờ này thì rất là ít Ê, mình toàn thử đi vòng vào đây để cho quý bà con cô bác biết được là bài tắm của Hạ Long Bay vào mùa này nhá Đây, vào mùa này thì không không có khách đâu quý bà con đây khu này là chuyên tổ chức ví dụ đám cưới này rồi các cái ờ, trò chơi vui chơi của các cái đoạn về à, tắm biển nhưng mà ở đây thì vào mùa này thì ờ, thực sự là không có khách nhưng mà các dịch vụ ờ, hầu như là đóng băng hết ở trong khu này rồi và tuyến đường này tuyến đường dọc theo bãi biển đấy quý bà con ạ trong này có một cái bãi dừa rất là rộng À, trải dọc theo bãi biển và các cây cây dừa được à, đánh số hết đây các cây dừa được đánh số hết quý bà con ví dụ như đây là một cây dừa dừa 0784 chẳng hạn bao quanh như thế này để người ta xây dựng với bà con ạ Wow, ở đây xây dựng một cái à, khu à, khu khu chắc là quảng trường rất đây luôn rất hoành tráng luôn đây toàn bộ ghế ngồi khán đài để xem các cái hoạt động à, vui chơi giải trí này trong này đang xây dựng thì bụi lắm quý bà con ạ như quý bà con ờ, xem đằng trước Ui. cái cảnh bụi mù như thế này thì chắc là <laughs> chỉ có Minh Toàn đi quay để mà gửi đến quý bà con thôi còn chắc không ai dám đi luôn ạ thưa quý bà con cô bác vừa rồi à, có cái xe công trường chạy qua bụi quá minh toàn không không dám nói gì luôn là các cái căn nhà biệt thự liền kề đang xây dựng rất là nhiều cơ còn và mình thưa quý bà con cô bác chúng ta đang là ở trước mặt là cái bãi tắm bãi biển của Hạ Long Bay phía xa xa đầu kia là Vịnh Hạ Long nhưng mà bây giờ thì là đang xây dựng như thế này thì à, vừa rồi Minh Toàn đang đi đã đi một vòng cái Hạ Long Hạ Long Bay thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh để gửi đến quý cô bác ta một số cái hình ảnh thực tế bên trong Hạ Long Bay mà toàn nghĩ cá nhân toàn nghĩ là bây giờ quý bà con cô bác nếu ai mà về với Hạ Long Bay bây giờ cũng phải bất ngờ luôn Đây, mình thưa quý bà con các bác đây là một cái dây nhà mà đang xây ở trong Hạ Long Bay thì ở trong Hạ Long Bay này thì uh, các cái uh, là vùng đất du lịch nên mà khi mà xây xong các ngôi nhà cũng có sẽ có màu mè như uh, như thế này quý bà con các bác ạ những cái căn nhà sau khi xây xong sẽ có màu mè như thế này mỗi căn là một màu luôn Đấy, mỗi căn là một màu nhìn rất là tươi trẻ với bà con của bác và trên trục đường ở trong a Long Bay này thì đang xây dựng mùa xây dựng nên mà quý bà con của bác có thể nhìn thấy cát bụi rất là bụi đây là một số dự án của a Long Bay mà đang xây dựng đây như trên ờ, đây là cũng là có các bác thấy là cũng nghỉ dưỡng hai mặt biển rồi thị trấn Sapa Lào Cai quảng cáo các cái khu du lịch và nhưng mà cũng uh, sử dụng các cái khu mà rất là là hoành tráng ở trong này, này. Ờ, bên thưa quý bà con cô bác ờ, Khi mà quý bà con cô bác ờ, vào cái mùa mà không phải du lịch Hạ Long bay Thì quý bà con cô bác cũng không nên đến Hạ Long bay Bởi đến Hạ Long bay thì về bãi biển cũng không có nhiều cái uh, trò chơi giải trí cho những quý bà con cô bác Và cái cảnh tượng xây dựng như thế này nó diễn ra trong cái mùa mà không phải mùa du lịch chính thế mà hôm nay những ờ, xem những cái cảnh tướng mà ờ, ở trong hạ long bay thì ờ, cá nhân minh toàn khá là bất ngờ thì minh toàn nghĩ là với quý bà con của bác những ai mà không ở trong hạ long này không ở hạ long mà quý bà con của bác là du khách ở nơi xa thì cũng sẽ bất ngờ như toàn cứ nghĩ là hạ long bay là sẽ đẹp lắm nhưng mà thực ra thì đang là mùa xây dựng nên mà nó rất là là là là, là nhìn bụi bặm và bề bộn